Hi, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với lại bu studio.vn và hôm nay Trường Linh để trên tay Trường Linh à là một cái cục livestream CT CT của hãng 3D Audio nha thì à, cái cục này nó cũng giống như trục trắng à, nó cũng à, livestream bằng Facebook, YouTube thì cho âm thanh CT hoặc là quay video thì Linh sẽ khư ra ha giới thiệu cho các bạn và test cho bạn coi ở đây Linh quay một máy một máy một máy tổng cộng là ba máy đấy điện thoại nè iPhone đang quay ha rồi ở trên cũng có máy quay rồi trước mặt Linh cũng có máy quay thì Linh sẽ cắm cho các bạn nghe được cái âm thanh từ một cái thiết bị nhưng mà cái này nó mới ra cái thằng iPhone thôi còn thằng gì tay PC thì chưa có ra Android á đấy đây màu đỏ nha các bạn thấy chưa màu đỏ nha đây nó giống như cục màu xám luôn có hai cái volume bên trái và bên phải volume tai nghe của mình và volume bên livestream rồi ở giữa sẽ có lỗ sạc y chang không khác gì nhưng mà nó khác cái màu đỏ thôi thì linh sẽ test cho các bạn nghe thì mở hộp nó ra thì cũng có một cái cục như thế này rồi một cái dây dây 3.5 hai đầu nhưng mà hai đầu này là ba nấc nha ba nấc thì uh, dây này có nhiệm vụ là lấy nhạc từ một thiết bị livestream à, phát nhạc là mixer hay là gì cũng được nói chung là cái cổng nhạc ra một điện thoại khác hay là một cái sao cạc thì đều được hết thì đây dây này dài thì cái độ dài tầm 2 mét á hay là một mét gì đó đúng rồi mét tám hai mét gì đấy nha yeah. rồi bây giờ mình sẽ cắm đây cắt nó đi ha Chai này á, thì không live stream BK và live stream Bigo được nhưng mà không BK được nha mọi người ơi nhớ là nhớ là không BK được chúng ta sẽ cắm như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ cắm bên phải của nó là cái cổng in CT rồi bên trái là một thiết bị phát nhạc ví dụ như linh đang lấy một cái điện thoại này phát nhạc đây cắm vô điện thoại lấy nhạc ha ha xíu mình mở nhạc nha rồi tiếp theo nữa là điện thoại mình sẽ cắm vào điện thoại iPhone của Linh đang đang nói chuyện rồi cắm vào rồi nha mọi người ơi đây mọi người thấy nè đó điện thoại iPhone đang quay đang quay nè đấy thì bây giờ mình sẽ mở nhạc ở đây mở nhạc ở đây để coi cái âm thanh nó vào như thế nào ha. thì mình à, nếu mà âm lượng á, thì mình sẽ vặn nhẹ nhẹ thôi đừng có vặn nhiều quá sợ nó bị bể đấy rồi volume ở trên cái điện thoại này giống như volume của sao kẹt thì mình tăng luôn tăng mát tăng hay là tăng không mát tùy cái này là linh đang truyền nhạc qua điện thoại xem nó xì tê không nha xì tê hay không các bạn hãy đeo tai nghe vào để cảm nhận nó ví dụ như mình sẽ mở một cái bài remix 3D 4 8 8D nha 8D đi em đây để xem coi nó có đi qua đi lại hay không đó chắc các bạn đang nghe âm thanh rồi đây là quảng cáo rồi bắt đầu bỏ qua quảng cáo nè rồi và như thế nào nhé ok nhìn lại rồi đó là cái clip test cái dây này có phải là xì tê không còn chất lượng thì các bạn đã nghe rồi các bạn cũng nghe trên link livestream trên Bigo link livestream trên Facebook thì link sạc test ở trên đấy thì cái dây này hiện tại giá là 900 ngàn ha các bạn nhá 900 ngàn ha thì cái dây này nó thay thế cho dây màu trắng nhưng mà cục màu trắng sẽ có nhiều dây hơn và BK được với cái cổng 3.5 nó sẽ nhiều công dụng hơn còn cái dây này chỉ hát livestream trên Facebook YouTube còn bigo thì mình không bk được thì đó là như vậy thì các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì các bạn nên mua dây này vừa sạc vừa lai like. nó cũng giống dây kia cũng vừa sạc vừa lai like. đấy nhưng mà dây kia á, linh có bán thêm một cái dây phụ kiện để mình có thể hát được với tai pc luôn đấy linh mới nhập về một số rồi ok video đến đây là kết thúc thì các bạn đã nghe được âm thanh test của cái dây này rồi vậy thì à, mua hàng các bạn cứ liên hệ số điện thoại 09 26 46 45 49 1900 2269 là hotline hoặc là inbox trực tiếp đến fanpage hoặc là vào website đặt hàng luôn nha các bạn ơi bustudio.vn xin chào và hẹn gặp lại